Ờ, các bạn đã đến với channel của mình Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft Ở đây hôm nay mình sẽ thách thức chơi Minecraft nha các bạn Mình chưa mới lần video thôi Mình chơi Minecraft rất là dở vì mình cũng mới chơi rồi à các bạn Đấy Bây giờ mình sẽ chơi sinh tồn rồi rồi bây giờ chắc mình vô rồi Ủa không mình lại hồi sinh vô cái bãi này Bãi này còn rất chó không luôn các bạn Nếu ai thích thì hãy đăng cho mình một clip nha và dạ, ấn vào cái chuông để được uh, xem nhiều kênh của mình mình ghét mấy cái cây lắm mình chết cây thôi ủ cái này gì đấy à mình biết này rồi nhưng chắc mình không cần đâu thôi mình cũng lấy lại à còn đâu hôm nay mình sẽ xây nhà dưới lòng đất đó Rồi các bạn Bây giờ mình sẽ làm à, bàn chế tạo mình đi lộn các bạn ơi do mình lâu rồi mình muốn chơi rồi nha các bạn đây vừa đây và một cái cúp nữa hai cây đi kiếm chắc cũng phải cần một cái kiếm nha các bạn à, ờ, mình như mình còn hiếu hiếu cái gì á các bạn thôi kệ đi cây cuốc như mình biết làm than đúng không ta à, hình như muốn làm cục, cục than cần gỗ thôi bây giờ mình sẽ đào đất xuống để lấy đá nung nha các bạn thấy đá thôi rồi bắt đầu đào thôi Ê. Ủa mà mấy kiếm đá có không à clip này là do mình tạo ra clip của mình à, có đàng hoàng nha các bạn ăn đẹp trai Tên clip của mình là An Tên clip của mình là An sinh tồn Mình có một thằng bạn đó là Há Hiển Cần tao chơi giùm không? mà hàng đó lâu lâu nó biết qua nhà mình nó cũng quay clip chung với mình nữa nhưng mà điện thoại nó bị à, mất cái nguồn đéo gì đó mình đéo biết nữa. chắc chính các bò các chó gì vậy chính các bò các chó gì nó bị bị vậy bởi nó không chơi chung mình được mà ba mẹ nó chịu nó ngu ngu tại ba chó nó đang chơi cới bên mình luôn nhưng mà đang nhập clip giùm nó nha tại nó rất là tội nghiệp nhà nó rất là giàu tao tội nghiệp chứ không phải mày tội nghiệp nha mày tội nghiệp chứ phải tao tội nghiệp thấy chưa để làm cầu thang cho cần làm không đó bây giờ nhờ nó mình mới biết chơi minecraft đó các bạn rồi bây giờ chắc mình làm nhà được rồi là đây sẽ là căn nhà nhỏ yêu thương của mình các bạn biết nói giọng của mình không hai ba ok mình nói được rồi nè à, thấy mình ghê không các bạn bây giờ mình nói à, hàng thấy hiển khùng nè à. thấy hiển khùng ok và chúng ta hãy bắt đầu chơi nào giờ mình à, sẽ chặt à, ít đá ơi quên làm cầu thang à, để đi lên rồi thôi từ từ chặt hết đống này cái thôi chế tạo thôi thôi cần chỗ để, để đặt một bàn chế tạo bé bé xinh xinh mình ra trường nào hỏng cái cúp thì thôi sau đó mình làm cái cúp đá rồi, đào tiếp thôi mình nghĩ chắc làm lò nung đi nhưng mà mình không có hay mình quên Thầy nói chưa? Beep, beep, beep, beep, beep. đây cha đây là phần ngủ của mình nữa các bạn nếu ai hết clip thì phải làm cho mình một like nha lần sau mình sẽ làm clip đó là đó là về gap đó là về tập 2 nha các bạn đây chỉ là mới tập 1 thôi Rồi giờ mình không biết nung sao luôn nè các bạn ơi Mình nghĩ là nên một cái lò Ủa gì mình làm hai cái chi ta Mình bị ngu rồi các bạn ơi Bây giờ mình sẽ chế tạo cục thang tạo mình sẽ gỗ không gỗ kia Rồi em ơi, mình sẽ kiếm gỗ. Rồi, rồi, rồi, rồi, anh nhện, anh nhện. Mình sẽ, mình sẽ giết nhện. Để làm gì biết các bạn biết không? Cô muốn cái làm gì? Hình như mình mới gặp Gipper, Gipper kìa. Cái thằng đâu đây đi 5 triệu. thì thấy ông bà cái bàn bên đó chính là riêng rồi những cái này chết những lúc mà còn mà kinh cái tên là phải chết nó được rồi vậy đấy, đến thì sáng sau không chưa được gian lận để từ bây giờ mình sẽ chỉnh trời sáng nha các bạn mà lâu rồi không chơi không biết mình còn nhớ không nữa chết mình sắp hết pin rồi các bạn ơi à, ờ, mình ghi sai rồi kỳ vậy Ủa kỳ vậy từ từ để mình tí nha để xem con mình cũng được chết chứ mà sao kỳ rõ ràng mình được chết rồi chỉnh trời sáng nhưng mà trời sáng thì mình nó chỉnh được trời sáng nhưng mà zombie lượng là ôi không thôi vậy ôi clip đến đây có chuyện này muốn nói cho các bạn biết đây là mình nói chuyện này đây mình trong khi mình đã chỉnh tại sáng tạo đi tìm nhà rồi mình thấy một cái thanh giá không thể tin được và căn nhà mình rất là gua mình đang rất là sợ nha các bạn nhưng mà căn nhà của mình đâu mình cũng thấy nữa đây không phải luôn các bạn ơi đây đây đây mình thấy căn nhà của anh rồi các bạn ơi chị thôi nha các bạn nếu ừ. ai thích clip thì cứ đăng đi mình đã tìm thấy một cái hành giá rất là ghê từ từ từ từ để mình à, về nhà của mình cái nha từ từ để mình kiếm được nhà mình mới dừng clip đây nhà của mình đây để mình spawn nó bon ở đây để mình mốt chơi chết thì mình sẽ hồi sinh ở đây lại copy hả và đây sẽ là chỗ spawn nó bon của mình để mình thử coi mình kêu coi mình có hồi sinh ở đó không à chứ để mình thử kêu coi ok rồi yeah mình đã spawn spawn thành công và hẹn gặp lại các bạn nha